Giai đoạn thị trường bất động sản bùng nổ vài năm trước đã kéo theo một lượng nhân sự lớn tham gia vào lĩnh vực môi giới địa ốc, cả chuyên và không chuyên. Một số người hành nghề môi giới bất động sản yếu về chuyên môn, xem nhẹ trách nhiệm đạo đức, các quy định quản lý đã cố tình đưa sai lệch thông tin hoặc về vị trí giá cả hoặc thông tin về pháp lý bất động sản quy hoạch. Do đó, muốn thị trường bất động sản phát triển bền vững thì đội ngũ môi giới cần được đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chặt chẽ hơn. Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước có 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, nhưng chỉ có 30.000 người có chứng chỉ hành nghề, chiếm 10%. Đây là tỷ lệ rất thấp. Chính vì thiếu lực lượng môi giới bất động sản chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề, có mã số, nên trong thời gian qua, giới đầu nậu, cò đất, cò nhà thường xuyên thổi giá, đẩy giá, giao dịch ảo, tạo khan hiếm giả tạo, gây ra sốt ảo trên thị trường bất động sản. Khi tăng trưởng sốt nóng thì một người người nhà nhà đều làm môi giới được cho nên những người kể cả những người môi giới chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì đều tham gia vào thị trường nó tạo nên thị trường hết sức hỗn độn Việt Nam mình hay Đà Nẵng nói riêng vẫn xuất hiện tình trạng là những nhà đầu tư phải căng băng rôn biểu tình các thứ khi mà do mà môi giới bán các sản phẩm không đủ điều kiện à, đưa khi đưa ra thị trường theo thống kê, trên 90% giao dịch tại các dự án được bán là thông qua các sàn giao dịch và công ty môi giới bất động sản. Các sàn giao dịch, công ty môi giới chính là người tìm kiếm khách hàng, đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách hiệu quả nhất nhờ sự chuyên môn hóa và tập trung. Đã có nhiều chủ đầu tư là các tập đoàn lớn, có nguồn nhân lực vật lực dồi dào, từng tự triển khai bán hàng nhưng không đem lại hiệu quả. Mặt khác cũng có những đơn vị xuất phát điểm từ sàn giao dịch, công ty môi giới trở thành chủ đầu tư, nhưng khi triển khai bán hàng vẫn phải thông qua các sàn giao dịch, công ty môi giới khác để đạt được hiệu quả cao hơn. Môi giới bất động sản là một việc ờ, có tính chất là nó sẽ giao dịch những giá trị lớn và khi các bạn được đào tạo bài bản thì các bạn sẽ được có được một cái uh, tầm nhìn và hiểu được những cái giá trị mà khi giao dịch sẽ mang lại cho khách hàng mình phải biết được sản phẩm của mình và khách hàng mục tiêu và nhu cầu thực của khách hàng và bên cạnh đó mình phải tạo được niềm tin đầu tư cho khách hàng và cũng như là có những chính sách mà hỗ trợ ờ, hầu bán hàng sau khi mà khách hàng đã giao dịch tại ờ, sản phẩm của mình. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng đã ban hành nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Trong đó đã đưa ra những điểm mới về chính sách đất đai và phát triển thị trường bất động sản trong thời kỳ mới với xu hướng tiếp cận sát thị trường, minh bạch và phát triển bền vững hơn. Vì vậy, vai trò của các nhà môi giới bất động sản đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu thông tin thị trường để các cơ quan nhà nước ban hành các chính sách điều tiết phù hợp, góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triển ổn định hơn. Hội thảo góp ý của Bộ Xây dựng tại khu vực miền Trung vừa rồi thì có 5 cái tiêu chí mà nó sẽ thay đổi căn bản à, với cái, cái trong cái hoạt động lĩnh vực về môi giới bất động sản phương án bộ xây dựng đưa ra đấy tất cả môi giới sắp tới đều phải hoạt động ở một sàn giao dịch nào đó cụ thể đó là phương án ưu tiên chứ không như hiện nay là môi giới có thể hoạt động độc lập bởi vì thông qua sàn giao dịch nhà nước mới nắm được các thông tin dữ liệu của thị trường à, tình hình chuyển biến của thị trường như thế nào giá cả thị trường như thế nào để thứ nhà để thứ nào môi giới phải là cánh tay nối dài cung cấp các dữ liệu đó khi thị trường bất động sản vẫn đang khó đoán do phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài thì hoạt động môi giới bất động sản càng cần phải chấn chỉnh tốt nó sẽ là cơ sở góp phần giúp thị trường được định hướng phát triển lành mạnh, không xảy ra các tình trạng sốt đất hay bong bóng bất động sản. Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu thể chế hóa hoạt động kinh doanh bất động sản vào luật kinh doanh bất động sản với hướng xác định vai trò chủ thể nhà môi giới trong thị trường. Phải đào tạo, phải cấp thi, cấp sát hạch, cấp chứng chỉ để bảo đảm ra là những nhà môi giới là những nhà mà vừa có kiến thức pháp luật, vừa có kỹ năng môi giới và đặc biệt là gắn cái trách nhiệm của nhà môi giới với cái hoạt động kinh doanh của mình tránh cái trường hợp anh lợi dụng để anh lừa khách hàng hoặc là anh nâng giá anh tăng giá bất động sản bất hợp lý tại Rever thì cũng có viện à, Rever Academy thì chuyên chuyên hỗ trợ các bạn về cái công tác về đào tạo làm sao mà nó tốt chắc cho các bạn đầy đủ về kiến thức chuyên môn cũng như về cái đạo đức việc kê khai về hoàn thế đối với lại các cái nguồn thu khi mà môi giới chạy quảng cáo rồi khai thác khách hàng và tiếp xúc khách hàng thì cái điều đó nó cần hỗ trợ môi giới để môi giới có thể hoạt động tốt hơn với kinh nghiệm hội cũng đang đặt ra vấn đề là áp dụng công nghệ để hỗ trợ cho môi giới trong việc là uh, hành nghề môi giới để môi giới được thuận tiện hơn nắm bắt được thông tin hơn các về các ờ, kiến thức các thông tin các luật pháp À, các luật liên quan đến cái nghề của mình và quan trọng nữa đó là các cái quy tắc ứng xử trong hành nghề để à, nhà môi giới có thể phát triển hơn có thể khẳng định rằng vai trò của môi giới bất động sản rất quan trọng trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay. Họ chính là cầu nối để cung và cầu thị trường gặp nhau, giúp thị trường phát triển bền vững hơn. Vì thế vai trò của môi giới vô cùng quan trọng cho sự phát triển chung của thị trường địa ốc theo hướng bền vững, hiệu quả phát huy tốt vai trò trong sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Có thể thấy triển vọng nghề nghiệp của môi giới bất động sản là rất lớn. Tuy nhiên đây cũng là một ngành nghề rất khó, nhiều thách thức do tính cạnh tranh cao. Điều này buộc các môi giới bất động sản phải luôn học hỏi, không ngừng nâng cao nghiệp vụ và giữ được đạo đức nghề nghiệp và uy tín với khách hàng. Đến đây thì bản tin bất động sản cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.